quan khách, các vị khách quý. Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt toàn bộ hệ thống, nhà nhập khẩu, nhà phân phối nhãn hàng Sudumi tại Việt Nam xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và lời tri ân chân thành nhất đến các quý vị có mặt trong buổi lễ ra mắt thương hiệu Sudumi ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Thưa quý vị, phụ nữ vốn là phái đẹp, là cái đẹp hoàn mỹ nhất của tạo hóa để tôn vinh những người phụ nữ. Không điều gì phù hợp hơn việc ủng hộ và đồng hành cùng chị em trong công cuộc làm đẹp. Là một người yêu thích và đam mê cái đẹp, mang sứ mệnh bên mình, chúng tôi luôn mong đến cho khách hàng những sản phẩm mới, chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và tạo sự khác biệt với các dòng sản phẩm truyền thống. Công ty luôn tìm tòi và đưa đến cho khách hàng những sản phẩm ưu việt và độc đáo mỹ phẩm Sidumi mong muốn mang lại vẻ đẹp hoàn hảo cho phái đẹp Việt Nam. Để có sự thành công hôm nay, phần lớn đạt được là nhờ sự ủng hộ và tin yêu của tất cả các khách hàng, các đại lý, các nhà phân phối trên toàn quốc. Chúng tôi mong rằng các quý khách hàng sẽ tiếp tục yêu quý thương hiệu và đồng hành cùng chúng tôi trên chặng đường phát triển. Một lần nữa, tôi xin gửi đến quý vị quan khách vị khách quý lời cảm ơn sâu sắc đã dành thời gian quý báu đến đây chung vui cùng đánh dấu giây phút đáng nhớ này. Chúc các vị khách quý mạnh khỏe, thành công và luôn luôn hạnh phúc. Xin cảm ơn.